cái thứ nhất là giá cả của nó rất là rẻ giá của nó thì chỉ từ 1 à, triệu cho đến 4 triệu thôi rất là rẻ thì kính thì nó chia làm nhiều loại khác nhau rất là nhiều loại nha tùy ý anh em lựa chọn cái thứ hai khi mà sử dụng những cái bộ kính này cái thứ hai là nó rất là tiện anh em mua về là anh em xài thôi anh em không cần phải tập luyện không cần phải có kỹ thuật vẫn xài được nha thì uh, khi mà mua kính ở bên mình thì mình sẽ tặng kèm cho anh em 10 bộ bài cho đến 20 bộ tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em đó đó là quà tặng kèm theo còn bài thì ở đây anh em thấy nè mình rất là nhiều mẫu bài bài hai ca xanh hai ca trắng còn những cái mẫu bài lạ thì anh em cứ chụp hình gửi qua cho mình một bộ kính đầy đủ nó sẽ gồm có ở bên trong hộp nó sẽ gồm có hai cái lọ thủy tinh chứa hai con len đây là hai cái lọ thủy tinh chứa dung dịch đựng hai con len bảo quản bên trong nha đây là cái lọ dung dịch để mình ngâm mình bảo quản còn đây là hai cái ờ, bộ dụng cụ phụ kiện để hỗ trợ mình gấp ra thôi này hai cái này thì nó không quan trọng đâu thì ờ, khi mà đi chơi trước khi mà tới sòng thì anh em chuẩn bị cho mình đầu tiên là cái quan trọng là anh em tới sòng anh em phải làm sao sắp xếp tuồn được cái bộ bài của mình vô thì anh em mới chơi được bài là phải đi theo kính nhưng mà bài thì anh em nhìn nè giống thật 100% so với bài anh em mua ở ngoài quán tạp hóa ngoài chợ bài hoàn toàn không có tan cho anh em bóc xé thoải mái kiểm tra bằng mắt thường không thể nào mà phát hiện được đây là một bộ bài kính áp tròng cho nên cái vấn đề tan tích thì anh em cứ yên tâm cái thứ hai trước khi đi chơi thì chuẩn bị cho mình cái chén càng sạch càng tốt chân tay chân tay vệ sinh cho nó sạch vô thì đeo nó không bị chảy nước mắt cộm mắt kính bên mình bán bảo hành cho anh em từ 1 đến 3 năm đeo không chảy nước mắt và mắt trả lạnh đây đổ ra thì trong hai cái lọ này sẽ có hai con len thì anh em chỉ cần đây hai con len đây thì anh em chỉ cần gấp nó ra rất là dễ nha thì cái kính này anh em nhìn đây nè nó chỉ dày 0,06 mm cho nên đeo vô con mắt thì nó hoàn toàn hòa quyện với cái lồng đen của anh em người ta kiểm tra mắt nhìn vô mắt không thể nào ta thấy được đây đổ ra xong mình trải lên cái tay mình khi mà gặp không khí nó khô bớt nước đi là nó sẽ hiệu ứng nó sẽ thành một cái vòng khớp với lại cái lòng đen con mắt của mình đây thì anh em sẽ lấy ngón tay anh em trải ra về rồi dán vô mắt là tự động nó sẽ dính rất là dễ cách đeo thì chỉ cần học trong vòng 30 phút là đeo được còn à, bây giờ thì để test cho anh em coi mình sẽ gắn cái kính này lên à, trên camera để cho anh em cùng thấy được cái hiệu ứng màu cũng như là những cái hình ảnh khi mà anh em đeo vô anh em sẽ thấy như thế nào cộng tác viên thì mình sẽ lựa từ con ờ, xì cho đến con già mình cho anh em coi từng con một hai ba bốn <laughs> năm số bảy thôi tới bảy thôi đi cho nó lẹ đây đầu tiên là ăn xì đây anh em thấy chữ A không nó vẽ chữ A rất là rõ ràng nè bỏ cái kính ra nè bài hoàn toàn bình thường nha gắn cái kính vô nè thấy chữ A đấy con 2 thì số 2 con 3 thì số 3 con 4 thì số 4 con 5 thì số 5 con 6 thì những cái con khác nó cũng tương tự vậy thôi còn đặc biệt đây là một cái bộ bài đầu lưng anh em vừa có thể thấy được cái số hồi nãy mình cho anh em coi vừa có thể thấy được ở trên cái đầu trắng này nó sẽ có một cái ký hiệu nhỏ tại vì cái camera nó mờ với lại cái kính này nó cũng cái điểm của nó rất là nhỏ cho nên mình gắn vô mình sẽ anh em sẽ không thấy được cho nên mình sẽ đeo mình đọc cho anh em coi anh em đây là cái bộ bài để hỗ trợ chơi uh, xì ếch với lại xì tố nó dễ hơn khi mà mình chơi mình không cần phải kéo ra nửa lá bài nếu mà chơi bài thấy ở cái lưng này không á thì anh em phải kéo ra nửa lá mới thấy còn cái bài này thì nó hỗ trợ nó điểm ở cái phần trắng này nè cái mép trắng này nè đó mình kéo ra nè con năm kéo tí xíu thôi con bồi con già tí xíu rồi thôi là mình thấy con bồi đó rất là dễ vừa thấy được ở lưng vừa thấy được ở đầu thì cái bộ bài này anh em lấy về cái kính này lấy về anh em có thể áp dụng chơi được tất cả các môn anh em đánh liên cũng được nè cào cũng được ba cây cũng được binh sập sám cũng được nói chung mình chơi bàn ngửa thì đường nào là mình thua được thì à, anh em nào cần lấy hàng hoặc là có gì thắc mắc cần hỗ trợ thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 0909 704 số 4 thì mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì anh em lên tận nơi test hàng tham khảo thoải mái bên mình thì cung cấp đầy đủ bầu cua là sóc đĩa tài xỉu bài lá thì cứ lên đây tham khảo còn ở xa tin tưởng thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em <coughs> thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình nha